Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. AO Smith chọn ứng dụng công nghệ Mineral RO để không chỉ lọc mà còn giữ lại khoáng tự nhiên, giúp khơi nguồn sức sống, đồng hành cùng sức khỏe của cả gia đình. Máy lọc nước AO Smith, chọn ít, lọc nhiều.